Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hai cái mẫu lá dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này ha. Một mẫu lá mình có nhọn hai đầu và một mẫu lá nhọn một đầu như thế này. Thì đối với hai cái mẫu lá này nè, mình sẽ ứng dụng để trang trí cho các cái mẫu hoa khác nhau ha. Đây ở đây có cái mẫu lá có hai đầu nhọn nè. Thì cái mẫu lá có hai đầu nhọn này mình sẽ sử dụng để trang trí cho những mẫu hoa có cái cánh rời á cái cánh của mình nó sẽ không có được khít với uh, các cái phần nhụy hoa nè đây ta sẽ ứng dụng để trang trí cho những cái mẫu hoa nhiều cánh như thế này để ta có thể hình thành được cái phần lá ha còn đối với cái mẫu lá còn lại á, cái mẫu lá có cái đầu nhọn một đầu thôi nè thì cái mẫu lá này các bạn có thể sử dụng cho những cái mẫu hoa kính á. tức là những cái mẫu hoa có cái cánh hoa ngắn như thế này ha ngắn và kín như thế này thì mình sẽ sử dụng cái đầu lá có một đầu nhọn nè cánh hoa của mình nó ngắn còn mẫu lá hai đầu này mình sẽ sử dụng cho những mẫu hoa có cái cánh hoa dài như thế này và thưa ha mẫu lá có hai đầu nhọn thì sẽ trang trí cho cánh hoa thưa còn những mẫu lá có một đầu nhọn thì trang trí cho những cánh hoa thấp nè thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu lá nhọn hai đầu các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở đây mình dùng màu xanh để móc lá nha tạo cho mình một nút nè móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút các bạn có thể sử dụng nhiều đầu kim khác nhau cũng được ha ở đây mình dùng đầu kim hai đầu và dùng đầu số 4 nè đầu kim của mình nó sẽ bằng sợi len hoặc là nhỏ hơn một chút ha khi tạo được một nút rồi tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích 3 4 và 5 thì 5 mũi móc xích này sẽ là độ dài của phần cánh lá nha. Khi được 5 mũi móc xích rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 5 một mũi móc đơn. Chân móc thứ 5 ta móc một mũi móc đơn thì chân móc thứ tư các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình cái độ cao của mũi móc. Móc vào đây một mũi nửa kép nè. Được một mũi nửa kép rồi thì chân thứ ba ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn ha. thì lúc này cái phần cánh lá của mình nó sẽ có cái độ cao dần nè to ra như thế này sau đó hai chân móc còn lại ta sẽ tiến hành giảm độ cao của mũi móc chân thứ hai thì móc một mũi nửa kép và chân thứ nhất các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn ha ta hình thành được một bên của cánh lá nè thì các cái mũi móc này cũng có thể tạo ra được một cái cánh lá nhỏ như thế này để mình trang trí cho họa tiết nhỏ nè các bạn có thể dừng lại cho mình ở các cái bước như thế này thôi ha thì từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân móc cuối cùng mà ta móc đây nè móc vào đó một mũi dời thì mình sẽ hình thành được một cái cánh lá nhỏ như thế này trang trí cho các họa tiết nhỏ ở đây mình móc cho cái phần cánh lá có bề dày lớn á nên các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi đơn á móc tiếp vào đó một mũi móc đơn nữa khi được hai mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng thì móc lên một mũi móc xích ta cũng móc vào chân móc ta vừa móc á móc tiếp vào đó cho mình hai mũi móc đơn ha móc đơn thứ nhất nè tiếp tục móc đơn thứ hai như vậy là chân móc cuối cùng của mình nó sẽ có 4 mũi móc đơn và cách nhau là một mũi móc xích ha ở các chân móc còn lại thì mình sẽ làm đối xứng nè chân móc bên này dùng mũi gì thì chân đối diện nó sẽ là mũi đó ha thì chân móc kế bên này là mũi nửa kép nên chân kế bên này các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép nè chân đối diện là mũi nửa kép ha tiếp tục đối diện bên này là mũi kép đơn thì chân kế bên nó sẽ là mũi kép đơn ha tương tự chân kế tiếp là một mũi nửa kép nè thì cái chân đối diện nó cũng là một mũi nửa kép ha giảm cho mình độ cao của mũi móc như vậy là mình vừa móc xong một bên của cánh lá còn lại nè chân cuối cùng ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn ha lúc này cánh lá của mình nó sẽ có một đầu nhọn như thế này rồi nè để cái đầu còn lại nó cũng có cái độ nhọn tương tự như vậy thì các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích ở đây mình tính luôn mũi móc đơn đầu tiên mà mình gây nên ở cái phần cánh lá này là một mũi móc và cái mũi móc xích mà ta gây nên luôn á là hai mũi rồi kết thúc cái phần cánh lá này móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời ha đây ta sẽ móc vào đây một mũi dời nè sau đó lên một mũi móc xích kéo vào cắt len như vậy là mình hoàn tất được cánh lá đầu tiên có hai đầu nhọn ở hai bên ha các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình đầu len thừa và ta sẽ tiến hành giấu len thừa ra phía sau mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái cánh lá này ngoài ra thì cũng có thể móc lên cho mình nhiều xích hơn ha cho cái phần lá mình có cái độ dài hơn á bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái cánh lá còn lại nè ta sẽ có một đầu nhọn như thế này ha thì đầu tiên cũng tạo cho mình một nút cũng dùng đầu ghim số 4 ha móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút và cái cánh lá này của mình cũng gây nên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 khi đã được 5 mũi móc xích để tạo cái độ dài của cánh lá tiếp tục lên hai xích và móc vào chân móc thứ 5 một mũi kép đơn chân móc thứ tư cũng tương tự móc vào đó một mũi kép đơn và chân thứ ba cũng vậy móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn ha đối với những cánh lá có cái độ dài nhiều hơn 5 mũi móc thì cứ móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến khi ta còn hai mũi móc cuối cùng này nè thì ta sẽ giảm cái độ cao của mũi móc tức là cái chân gần cuối này móc cho mình một mũi nửa kép và chân cuối cùng ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai sau đó mình sẽ tạo độ nhọn cho cánh lá này ha móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân cuối cùng đó hai mũi móc đơn cùng chân thì cái cánh lá của mình nó cũng có cái đầu nhọn giống như cái cánh lá mà mình móc lúc nãy ha các cái chân móc bên này thì cũng móc đối diện cho mình tương tự như cái phần còn lại bên kia chân kế bên là mũi nửa kép nè các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn ha vì các cái mũi móc đối xứng với nó là mũi kép đơn nên ở đây các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn ha cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tạo một bên đối xứng với bên còn lại rồi nè thì cánh lá của mình nó sẽ hình thành như thế này để kết thúc cái phần cánh lá này thì móc lên hai mũi móc xích sau đó di chuyển kim cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi kép đơn cuối cùng á móc vào một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình vừa hoàn tất được cái cánh lá nhỏ có một đầu nhọn như thế này ha ngoài ra cũng có thể móc cho mình thêm nhiều xích hơn so với năm mũi xích này để mình trang trí cho những cánh hoa to hơn ha đây và cánh hoa hai đầu của mình nó cũng như thế này nè móc lên nhiều xích hơn thì hai xích đầu và hai xích cuối cũng giảm độ cao của mũi móc ha chúc các bạn thực hiện thành công